Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Giang Crypto và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang Com. Đây là video đầu tiên trong chuỗi series video hướng dẫn cách sử dụng à, sàn MEX cho người mới bắt đầu từ A đến Z. Vậy trong chuỗi à, series danh sách video này mình à, sẽ chia sẻ những nội dung gì ạ? Đầu tiên nhất thì mình sẽ chia sẻ giới thiệu cho bạn là MEX là gì cũng như là ưu nhược điểm của sàn MEX so với các sàn giao dịch crypto khác. Tiếp theo thứ hai thì mình sẽ hứa dẫn bạn các chúng ta đăng ký tạo tài khoản Make uh, miễn phí trên uh, cả điện thoại cũng như trên cả máy tính. Rồi uh, cách uh, xác minh danh tính uh, KYC của sàn Make cũng như là cách uh, tải app ở trên uh, điện thoại Android và trên điện thoại uh, iOS của iPhone. Cái mục thứ ba thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta nạp tiền vào sàn Make cũng như là nạp tiền bằng cách uh, chuyển tiền từ các sàn uh, giao dịch khác sang sàn Make. Rồi tiếp theo nữa thứ tư thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta kiếm tiền trên sàn Make, cách uh, mua bán coin trên sàn Make như thế nào. Ok và thứ năm thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta rút tiền từ sàn MEX về tài khoản ngân hàng hay là cách à, chuyển coin từ sàn MEX sang các sàn à, giao dịch crypto khác như Binance rồi Onex, của nhà MetaMask hay à, Choconet vân vân nha. Thứ sáu chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đánh giá xem sàn MEX có uy tín không, cũng như là sàn MEX có lừa đảo không và cũng như là rất nhiều các nội dung khác nữa nha. Thì đó là những nội dung chính mình sẽ chia sẻ trong chuỗi series danh sách video hướng dẫn cách sử dụng sàn MEX cho người mới bắt đầu từ A đến Z. Và trong video tiếp theo ấy, thì mình sẽ chia sẻ giới thiệu cho bạn bách là gì cũng như là sàn bách của nơi nào của ai rồi mình cũng sẽ chia sẻ cho bạn ưu điểm, nhược điểm của sàn bách so với các sàn à, giao dịch crypto khác. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Giang Crypto.